Cập nhật tin tức online ngày 15 tháng 12 năm 2021, kinh hoàng khoảnh khắc nhà ba tầng bất ngờ đổ sập ở Lào Cai. Nhiều người dân đã không khỏi hoảng sợ khi chứng kiến cảnh căn nhà ba tầng trên phố Phan Chu Trinh, Lào Cai, bất ngờ đổ sập chỉ trong vài giây. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một căn nhà ba tầng bất ngờ đổ sập đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Trong clip, một người nhà ba tầng kiên cố bất ngờ đổ sập chỉ sau vài giây. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, những người dân có mặt xung quanh hoảng sợ, liên tục la hét. Tại hiện trường, phần phía trước ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Vụ sập nhà còn khiến một phần tường của số nhà 014 bị nứt dở. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 14 tháng 12, trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Liếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. May mắn là không có ai bị thương. Trao đổi trên tờ Dân Việt, lãnh đạo của ban nhân dân phường Cốc Liếu, thành phố Lào Cai, Lào Cai, cho biết, Nguyên nhân bước đầu được xác định là do ảnh hưởng bởi công trình bên cạnh là căn nhà số 016 đang thi công phần móng. Sự cố xảy ra khiến căn nhà 018 bị đổ sập hoàn toàn và căn nhà số 014 bị ảnh hưởng một ít.